Chào mừng mọi người quay lại kênh Người lao động Hunter của mình nhé. Hôm nay thì lâu lắm rồi thì thời gian làm cái video Có con 200 cũng có một số anh em bảo Sao mình thấy con 200 nó giống con 400 à, Giá lại rẻ hơn nhiều Thì hôm nay tiện có con 200 à, ở nhà Mình quay cho anh em xem Xem nó anh em tiện so sánh là nó khác nhau So với con 400 như thế nào đầu tiên ấy thì nếu mà nhìn qua khoa nếu anh em nào mà mà sử dụng nhiều máy rồi thì nói thì có những bạn thì lần đầu tiên người ta xem nhất là nhìn qua hình ấy, chưa sờ trực tiếp ấy thấy nó ná giống nhau nhưng nó không giống nhau đâu cái giống nhau thì đây mình nói giống nhau đâu trước ấy giống nhau thì là cái cái kích thước này, là cái cái cái à, nhìn cảm quan ban đầu thì nó là giống nhau này đều chơi với cả bút này kết nối lên bút này đấy thế còn à, cái con 200 này thì nó à, mình mình tải đến bút bản trên 6 bản mới nhất ấy rồi cắm ấy có cái mail thì nó tự động nhận không cần phải key con 100 bây giờ cũng vậy mình cắm vào tải book thì à, vào cái book.com mình tải về thôi nó free hết em vào book.com mình tải về này tải bản mới nhất về thôi mạng hơi chậm này luôn đây này, cái này mình có thể để tiếng Anh này sang ở tiếng Pháp mình tải về thôi tải về thì ờ, mình giải nén ra thôi nén ra mình cài thôi. ở đây thì mình mình có rồi mình tải nhá ví dụ để mọi người xem thôi thì cái giống nhau là nó đều trên cái book này dạ, cái cảm quan ban đầu là cái mâm nó cũng đều giống nó có biểu tượng cái bút của cái, nhưng mà cái đập vào mắt đầu tiên đúng sờ ấy là con này nó nhỏ hơn con 400 à, rất là nhiều nhỏ hơn nhiều này trước là con hai này khoảng 40 phân còn 400 nó khoảng được là 50 phân chiều này nó cũng to hơn chiều này nó 400 nó cũng tầm 30 32 đấy thế còn à, ở con 200 này này mọi người nhìn thấy không Đấy, tối cho sáng lên thôi nó cũng có filter này filter này lâu là mid này hai này không có gain nha 100 là có gain nha đấy hoặc rb cũng có gain và cái kênh này cái kênh à, cái channel 1 và 2 này nó không có đèn đâu không có đèn báo giống như 400 RB đâu Đấy. cái mâm nó cũng bé hơn nhưng mà có cái điểm uh, hay hơn một số cái con nhỏ nhỏ của thương hiệu khác là nó chơi đến book thì nó tiện đến book thì nó cũng uh, tiện hơn nó phổ thông đấy thì cái performance của nó này cũng là có 8 cái, pad này nhưng không phải pad bằng cao su bằng nhựa cao su thì bấm nó thích hơn nhưng cái giá thì giá tốt hơn nhiều đấy thấy có một số cái chặt đây tính nhạc nó cũng giống như con 400 con RB thôi Đấy. đắp lên nha Q Play cũng làm nút tròn cái này là cái ờ, cái sinh cân bằng tempo Đấy. enter effect của nó nó không có cái nút để chỉnh effect giống như ờ, mấy con RV và 400 này mọi người nhé không có đâu mình phải ấn ờ, ấn ở trên ờ, trên máy tính đấy dùng máy này trên máy tính này đấy một cái khác ờ, biệt lớn nhất là con này nó cắm tai nghe thì vẫn cắm được nhưng có một cái dây ờ, kèm theo của hãng nó có cái dây ờ, như kiểu một cái dây chia loa ấy. màu đen là màu trắng mình cắm một cái phần phần này cắm một cái phần ao của cái laptop này thì một đầu mình cắm vào đầu cắm vào loa vòng đầu cắm vào à, cái đầu như này chia nghe em màu trắng cái đầu cắm vào cái đường ao à, tai nghe của ấy máy tính cái đầu có à, cái nói chung là để giải đáp các thắc mắc là tại sao nó giống 400 mà rẻ hơn ấy, thì là buổi xong mình nó có qua rồi đấy nó khác nhau nhiều đấy để còn uh, về kinh phí thì có người có điều kiện nên mua 400 còn nếu không mua 200 thì cũng được cũng tiện nếu chơi thì có bức còn một số bạn mà thích à, làm cái máy chơi à, cua để cầm đi chơi thôi lấy cái này cũng